Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. À, trong buổi tối hôm nay à, Dũng chia sẻ với anh chị em và các bạn tới cái chủ đề đó là liên tục tiến lên để chúng ta có thể thành công trong đầu tư chứng khoán. Hello, xin chào anh chị em đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau một tiếng trước khi mà chúng ta bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À à, đây là một cái chương trình mà Dũng có lẽ sẽ nói nhiều hơn về những kỹ năng mềm kỹ năng phát triển bản thân cũng như là chúng ta có thể bàn về đầu tư chứng khoán tại vì Dũng nhận được rất nhiều các câu hỏi khác nhau từ ờ, rất nhiều ý kiến khác nhau thì ờ, câu chuyện thì một số thì có bảo rằng là hệ thống nó đúng một số thì bảo hệ thống nó không đúng à, một số thì bảo là bản ngã à, hoặc là có nhiều ý kiến khác nhau về cơ bản thì uh, trong cái buổi tối hôm nay Dũng muốn cùng chúng ta để thảo luận uh, sâu hơn về góc độ nhìn nhận về thị trường thì trước khi uh, chúng ta chia sẻ sâu hơn về góc độ thị trường thì uh, bao nhiêu chị em đã lần đầu tiên theo dõi kênh ờ, youtube của Dũng thì anh chị em có thể chia sẻ comment số 1 đúng không ạ tức là lần đầu tiên chúng ta có mặt trong cái video này lần đầu tiên nghe Dũng thì có thể comment số 1 ạ Ok nếu anh chị em lần đầu tiên theo dõi hoặc là lần đầu tiên biết Dũng thì có thể comment số 1 thì ờ, trong đầu tư chứng khoán cũng như là trong kinh doanh ấy, thì Dũng thấy rằng là với cái quan điểm cá nhân của Dũng á, cũng như là qua quá trình học hỏi nghiên cứu thì Dũng thấy rằng là cái việc phát triển phát triển bản thân nó phải đi trước phát triển kinh doanh à, cái vấn đề tại sao cái phát triển cá nhân lại đi trước phát triển kinh doanh bởi vì uh, cái việc phát triển cá nhân để chúng ta có gì ạ giữ được cái cảm xúc trong đầu tư chúng ta có kỷ luật chúng ta hiểu về các nguyên lý các quy trình cũng như là chúng ta có thể sử dụng các công cụ mà chúng ta ứng dụng trong đầu tư vậy những cái công cụ hoặc là phát triển cá nhân trong đầu tư chứng khoán với hệ thống của Dũng là gì thì hôm nay Dũng sẽ gửi đến anh chị em đó là một cái công thức liên tục tiến lên ạ vậy công thức liên tục tiến lên ý nghĩa của công thức liên tục tiến lên đó là gì để chúng ta cùng à, Dũng cùng thảo luận cũng như chia sẻ với anh chị em Thế thì ờ, về cơ bản trước khi mà Dũng tham gia vào thị trường chứng khoán cũng như là trước khi mà Dũng muốn mua Dũng muốn lựa chọn cái cổ phiếu hoặc là một cái chu kỳ thì cái điều đầu tiên là cái điều mà đó là gì à muốn cái điều gì trong cái thương vụ này cái điều đầu tiên của chúng ta gì ạ à? Dũng cần phải gì ạ à? muốn cái điều mà Dũng cần phải muốn chẳng hạn Dũng muốn có đợt lợi nhuận trong một chu kỳ này 100% hoặc là Dũng muốn tìm kiếm những cái cổ phiếu tốt nhất thị trường hay gọi là siêu cổ phiếu hoặc là Dũng muốn gì ạ à, mua những cổ cổ phiếu lướt sóng thì đấy là những cái ý muốn mà chúng ta cần phải viết ra à, tại sao chúng ta lại cần phải viết ra bởi vì Dũng, Dũng biết rằng là trong đầu tư chứng khoán đó, hoặc là trong rất nhiều các hệ thống khác nhau à, thường thì vì chúng ta không biết chúng ta muốn nhiều gì nên khi mà chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta có thể vào đội nhóm có thể vào ở ờ, một hệ thống nào đó thì uh, uh, do cái tâm lý của chúng ta được hô hào đúng không được ai đó hô hào nên chúng ta cũng muốn như vậy nhưng thực tế cái độ mong muốn mà chúng ta đưa ra nó không có độ chúng ta không được đo lường trước nên lúc đó chúng ta gọi là ở trong trạng thái là bị chủ động bị bị thu động thì khi mà anh các bạn biết được cái điều muốn đấy thì các bạn cần phải gì ạ bước thứ hai và chúng ta cần phải đưa ra được chỉ rõ được là tại sao cái điều mà chúng ta muốn là cái cái điều mà, mà chúng ta muốn tại sao chúng lại muốn điều đó bởi vì cái điều chúng ta muốn liệu chúng ta có muốn điều đó hay không ạ câu hỏi đơn giản như này thông thường rất nhiều anh chị em đầu tư có thể tham gia một cái hệ thống đầu tư giá trị nào đó chẳng hạn thế thế cái câu chuyện ở đây này thế thì chúng ta sẽ có một cái sự mâu thuẫn nội tâm rất là cao đó là một số anh chị em thì mong muốn là, là kiếm lợi nhuận khoảng độ 50 phần trăm hoặc là 100 phần trăm trong khoảng thời gian một năm những cái việc mà đầu tư giá trị có thể mất khoảng 5 hoặc 6 năm hoặc nhiều hơn chúng ta mới có thể có một lợi nhuận như vậy nên chính vì vậy khi mà thị trường chung mà nó điều chỉnh á thì lúc đó chúng ta cần tiền cho bán ra nên cái giữa cái điều mong muốn mà chúng ta muốn và cái tại sao chúng ta muốn vậy tại sao chúng ta muốn và muốn trong khoảng thời gian bao nhiêu thế thì câu chuyện tiếp theo là à, chúng ta muốn để có tiền để sinh hoạt cho gia đình trong một thời gian ngắn còn nếu chúng ta muốn đầu tư trong dài hạn nên cái câu hỏi tại sao chúng ta cần phải đo lường cần phải rõ ràng cụ thể thay vì chúng ta gì ạ dòng dùng một số tiền đi vay nhưng cái việc mà cô nói là tại sao chúng ta không để làm rõ được nên chúng ta lại đầu tư hai ba năm hoặc chúng ta đầu tư rất dài nên dẫn đến là nó không đáp ứng được cái mong muốn mà chúng ta đang có nên dẫn đến gì ạ cái sự mâu thuẫn mâu thuẫn ngay ở cái điều đầu tiên đó là cái tại sao à, ví dụ ví dụ như đơn giản đấy ạ à, khi mà Dũng muốn đầu tư à, một cái vốn khoảng 5 tỷ đồng chẳng hạn hết thì cái điều đầu tiên Dũng muốn là cái việc mà mình có thể đạt được ít nhất là 100 phần trăm một năm Thì câu hỏi tại sao lại muốn cái điều đó thế thì cái đầu tiên rồi là Dũng muốn trong địa đầu tư vì thị trường quan sát trong một cái khoảng thời gian nhiều năm thì Dũng thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu nó đều theo chu kỳ khoảng 6 tháng một vài cổ phiếu thì nó dài hơn đến một năm thì cái việc mà một cái chu kỳ 6 tháng đến một năm nó thì à, nó tối ưu được cái khả năng đáp ứng được cái lợi nhuận mà Dũng chia sẻ à, mà Dũng mà cái hệ thống của Dũng đưa ra khi mà cái lợi nhuận nó đáp ứng được cái à, cái hệ thống của Dũng đưa ra thì Dũng thấy rằng là cái khả năng mình đạt được sẽ là rất cao cái điều thứ hai là có một thời một số thời điểm nào đó giả sử như thị trường sideways chẳng hạn thì khi mà thị trường sideways thì Dũng lại có một cái chiến lược khác đó là Dũng sẽ muốn mua những cổ phiếu gọi là lướt sóng câu hỏi tiếp theo là vì tại sao là anh lại muốn tại sao Dũng lại muốn mua cổ phiếu lướt sóng như vậy bởi vì những cái giai đoạn như vậy những cái cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu mà uh, tăng trưởng dài hoặc những cổ phiếu uh, lớn thường nó dễ rất khó đi ở giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn xoay quay nên chính vì vậy thì Dũng sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu mà nó mang tính chất rằng là đầu cơ hoặc là sóng nhanh bởi vì khi mà nếu mà Dũng muốn mà mua ở cái giai đoạn để dài thì những cổ phiếu đầu cơ nó sẽ à, nó chạy rất nhanh và nó gì ạ nó lại giảm rất là gì ạ nó, nó chạy rất nhanh và nó giảm cũng rất là ngắn tức là nó giảm chạy và nó giảm ngay nên cái điều mà chúng ta cần phải phân biệt giữa cái điều chúng ta muốn và thực tế thị trường nó đang diễn ra nên vì chúng ta đầu tư chúng ta không có gì ạ không có một cái kế hoạch cũng không như có một cái điều kiện là để mua nên chính vì vậy thì phần lớn chúng ta mua chúng ta chỉ đi theo mách nước của một nhóm nào đó nên dẫn đến là khi mà thị trường nó bị giảm nó bị gãy và chúng ta không tập trung vào bản chất của thị trường dẫn đến chúng ta gì ạ à, nó không như ý chúng ta muốn nên chúng ta gọi là đau khổ đúng không và cái điều đầu cuối cùng trong cái ba bước này đó là anh chị em cần phải viết ra kế hoạch để chúng ta mong muốn chẳng hạn nếu chúng ta gì ạ trong xu hướng thị trường mà nó đang ở giai đoạn này thì cái kế hoạch của Dũng là gì ạ toàn bộ các cổ phiếu của Dũng để mua Dũng sẽ đứng ngoài không mua ạ những kế hoạch mà Dũng có thể đưa ra lúc này đó là trang bị cho mình những kiến thức những vũ khí để Dũng có thể đầu tư phái sinh cho đoạn này bởi vì tại sao câu hỏi là tại sao Dũng lại đầu tư phái sinh ạ bởi vì nếu về góc độ nào đó thì khả năng những cái thị trường có thể giảm hai hoặc 300 điểm thậm chí nhiều hơn nó lớn hơn thị trường có thể lên 50 điểm đến 100 điểm tức là thị trường có thể lên 50 điểm hoặc 100 điểm nó gì ạ cái xác suất của nó chỉ có 5 đến 10 phần trăm trong đó thị trường giảm khoảng 2 đến 300 điểm xác suất nó lên đến gì ạ đến 90 phần trăm nên cái việc mà Dũng đặt ra một cái gì ạ xu hướng xu hướng nó đang ủng hộ những cái kiến cái, cái gì ạ à? xu hướng nó ủng hộ những cái kiến thức và Dũng có tức là những cái kiến thức và trải nghiệm Dũng có nên Dũng gì ạ à? đưa ra cái kế hoạch à, là Dũng gì ạ à? có thể đầu tư phái sinh bởi vì đây là giai đoạn Dũng thấy rằng là nó phù hợp với hệ thống của Dũng nên cái câu hỏi tại sao Dũng đưa ra như vậy ngoài ra thì gì ạ trong giai đoạn này nếu mà mua những cổ phiếu mà gọi là cổ phiếu dẫn đầu mua những cổ phiếu vốn hóa lớn thì Dũng cũng không có mua được bởi vì rủi ro nó rất là cao Đó, rủi ro nó rất là cao nên Dũng sẽ không mua và Dũng Dũng ngài nên câu hỏi là tại sao Dũng lại không mua cổ phiếu và Dũng lại có thể đi đầu tư những cổ phiếu cao hơn hoặc là tại sao Dũng lại không chia sẻ anh chị em là bắt đáy hoặc là mua những cổ phiếu đợt này thế các anh chị em có thể đơn giản này bởi vì nếu thị trường trong xuống đi lên đó anh chị em có thể thấy là thị trường điều chỉnh chẳng hạn những cái đợt điều chỉnh anh chị em có thể thấy rằng là mỗi quá trình điều chỉnh thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái đợt mà cổ phiếu đi lên nó sẽ lại tiếp tục đi lên và những cái đợt điều chỉnh này nó lại tiếp tục đi lên và nó điều chỉnh tiếp lại tiếp tục đi lên nhưng nếu trong trường hợp mà thị trường mà nó gì ạ ở trong một cái xu hướng đi ngang như này đặc biệt là những đợt khối lượng lớn này thì nếu nó giảm thì nó phải giảm mới chục mấy trăm điểm nhưng nó có lên thì nó chỉ lên được một cái đoạn rất là ngắn ở đây rồi nên cái việc mà giữa cái việc so sánh việc mua ở bắt đáy ở đây thay vì đợi quá trình bị gãy dũng bán gì ạ bị gãy ở cái vùng hỗ trợ này gì ạ đây là một cái vùng là chúng ta gọi là đang quá trình tích lũy trên cái vùng hỗ trợ này nếu gãy có thể cổ phiếu sẽ giảm rất là mạnh còn nếu đi lên dũng thấy rằng là nó chả không giúp cho dũng kiếm được lợi nhuận hoặc là những cái cổ phiếu dẫn đầu trong cái vùng này những cái cổ phiếu dẫn đầu như dòng chứng khoán dòng ngân hàng dòng bất động sản và một số các cổ phiếu các dòng dầu khí nó cũng không giúp cho cái xu hướng thị trường tiếp tục đi lên và tiếp theo là cái tình hình kinh tế vĩ mô cũng như là những yếu tố khác bên ngoài dịch bệnh nó tác động tiêu cực nhiều hơn so với uh, tích cực nên Dũng lựa chọn giải pháp đó là Dũng sẽ không tham gia thị trường trong đoạn này nên đấy là cái câu hỏi tại sao Dũng lại đưa ra ở đoạn này vậy đầu tư phái sinh khi mà Dũng tập trung đầu tư phái sinh thì cái điều gì điều gì Dũng lại gì ạ đúng không điều gì Dũng có thể tham gia vùng này thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà đầu tư phái sinh thì chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải gì ạ một là cổ phiếu gãy chen đây chúng ta gọi là cổ phiếu khi thị trường gãy chen đúng không khi cổ phiếu thị trường gãy chen tức là nó gãy cái đường viền cổ phía trên này một số anh chị em đã sọt rồi ạ phía dưới này nó phải gãy cái một cái viền này khối lượng lớn và chúng ta gọi là bán tháo thì lúc đấy chúng ta mới mua lúc đấy nó độ an toàn rất là cao còn nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa xác nhận với khối lượng lớn mà chúng ta bán thì có thể gì ạ gì ạ có thể bị ảnh hưởng thế thì trước khi ờ, dụ uh, chúng ta sẽ sâu hơn về uh, chúng ta nói về gì hôm nay chủ yếu là nói về phát triển bản thân thế thì ở đây chúng ta nói là phát triển bản thân nó đi trước phát triển kinh doanh đơn giản như này này bình thường tất cả những ai đó gì ạ nếu anh chị em là được học học hành tử tế chẳng hạn thế đúng không được học tử tế mà chúng ta ở cái môi trường đào tạo cũng như là được nghe những cái chia sẻ này của Dũng thì có bao giờ anh chị em sẽ gì ạ có thể nói những cái điều mà chúng ta thấy là khó nghe không thế thì ở đầu tiên Dũng sẽ nói một cái câu chuyện giống như các bạn đang nói ở đây tức là cái đầu tiên chúng ta có là năng lượng Dũng đang nói chúng ta một cái chia sẻ đó là năng lượng ở đâu có năng lượng cao hơn thì ở đó sẽ chiến thắng trong đầu tư chứng khoán thì ai có năng lượng cao hơn người đó sẽ chiến thắng các bạn dù các bạn có cắt lót đúng không các bạn có cắt lót hay là các bạn có tham gia vào đầu tư cổ phiếu các bạn đưa ra quyết định thì tất cả điều đó các bạn cần phải có năng lượng vậy bao nhiêu các bạn các bạn thấy rằng là để có năng lượng đúng không để có năng lượng thì chúng ta mới chiến thắng trong thị trường chứng khoán những anh chị em đồng ý với Dũng để comment số 1 ạ chúng ta có năng lượng thì chúng ta mới chiến thắng được thị trường anh chị em nếu anh chị em cùng là giao tiếp một ai đó chúng ta phải có năng lượng chúng ta mới ngồi chúng ta giao tiếp với họ nếu chúng ta không có năng lượng thì chúng ta có giao tiếp được không chúng ta đầu tư chứng khoán là bên gì ạ à, đấu giá chúng ta phải có năng lượng chúng ta mới gì ạ à, chiến thắng được thị trường vì chúng ta không có năng lượng nên chúng ta mua chúng ta bị gì ạ à? bị ai đó tác động vào vì chúng ta về cuộc sống của chúng ta chúng ta không đủ năng lượng nên cuộc sống của chúng ta bị kích hoạt bởi những người khác nên khi mà kích hoạt của người khác khi người khác bảo chúng ta cái cái sự khác biệt giữa cái quan điểm của ai đó với quan điểm của ta nên chúng ta tạo ra sự đau khổ hôm nay Dũng chủ yếu là hướng dẫn chúng ta chia sẻ anh chị em về những cái kỹ năng phát triển bản thân để chúng ta có thể hiểu rõ hơn lượng đủ thì chất mới đổi tức là chúng ta có tâm có tầm thì chúng ta mới có tiền còn nếu không có tâm không có tầm thì tiền nó sẽ không đến với chàng những nhà đầu tư thành công bao giờ họ phải có tâm có tầm và sự chính trực tâm tầm và sự chính trực những điều này chúng, à, chúng sẽ phát triển ở phía sau chúng đang tiếp tục tập trung vào năng lượng cao vậy năng lượng cao vậy năng lượng nó đến từ đâu ạ theo anh chị em năng lượng nó phải đến từ thức ăn hay không ạ theo anh chị em có năng lượng có đến thức ăn không ạ năng lượng đến từ ngủ hay không ạ năng lượng nó đến từ đâu ạ năng lượng đến từ đâu ạ theo anh bao anh chị em ở nước lượng lý thức ăn chúng ta cũng đều ăn giống nhau bao anh chị em nghĩ là năng lượng đến từ ngủ chúng ta cũng ngủ 8 tiếng thậm chí là ngủ đến 10 tiếng vẫn có thể mệt vậy năng lượng nó đến cảm từ cảm xúc đúng không ạ vậy năng lượng nó đến từ cảm xúc vậy bây giờ chúng ta có một cái gì ạ khái niệm đó là cảm xúc ạ cảm xúc ạ anh chị em đồng ý với Dũng là cảm xúc vậy cảm xúc trong đầu tư nó quyết định 80% thành công của mỗi chúng ta anh chị em có đồng ý không ạ thành công trong đầu tư chứng khoán nó quyết định bởi 80% cảm xúc Nhà ai đồng ý với Dũng là 80% cảm xúc nó bị ảnh hưởng chi phối cái khả năng đầu tư thành công của mỗi chúng ta cảm xúc ạ nếu anh chị em uh, theo dõi rằng anh em có học rất nhiều các phương pháp khác nhau học rất nhiều các hệ thống đầu tư khác nhau học hết chương trình nọ đọc hết sách của Mark, Mark Mini Menin đọc hết sách của William O'Neill đọc hết sách của VSA và đọc hết sách của các thiên tài đầu tư xung quanh khác nhưng vì chúng ta bị cảm xúc nên dẫn đến chúng đưa ra cảm xúc tiêu cực thì chúng ta quyết định ở trạng thái tiêu cực cảm xúc tích cực thì chúng ta gì ạ à, sẽ đưa ra những quyết định tích cực vậy cảm xúc nó đến từ đâu hôm nay Dũng sẽ phân tích cho chúng ta ba cái gì ạ à, lý do nó tạo ra cảm xúc cảm xúc nếu chúng ta để có cảm xúc nhanh và luôn thì chúng ta có thể đến ngay đó là chúng ta chuyển động cơ thể chẳng hạn nếu các bạn có mệt đi làm có mệt đến bao nhiêu trong nữa được chưa có mệt có mỏi có gì ạ à? tiêu cực đến bao nhiêu nữa các bạn chỉ gì ạ à? tập thể dục các bạn chạy là toàn bộ cảm xúc tiêu cực sẽ biến mất những phần này thì Dũng gì ạ à? sẽ tách riêng ra Dũng đến một cái phần thứ hai chúng ta có thể tạo ra cảm xúc đó là gì ạ à? tạo ra cái cảm xúc đó là điều tập trung ạ à. cái điều mà chúng ta tập trung nó tạo ra cảm xúc ạ à. và một cái điều thứ ba đó là cái câu hỏi trong tâm trí của các bạn nó tạo ra cảm xúc nhưng hôm nay Dũng sẽ phân tích về cái cảm xúc của bạn nó đến từ điều chúng ta tập trung các bạn đồng ý không nó điều các bạn đến khi mà chúng ta tập trung vào đâu thì có đó đừng nở ra hay là chúng ta tập trung vào đâu thì chúng ta có điều đó tập trung vào đâu thì chúng ta có điều đó vậy có phải khi mà chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta nói tập trung vào thua lỗ đúng không ạ vậy khi mà chúng ta tập trung vào thua lỗ nên phần lớn những anh chị em bị thua lỗ là vì chúng ta tập trung vào thua lỗ nên khi chúng ta tập trung thừa vào thua lỗ bởi vì trong quá khứ anh chị em nhỉ trong quá khứ những cái lần chúng ta bị thua lỗ nhiều dẫn đến chúng ta bị sợ hãi đúng không khi mà chúng ta sợ hãi chúng ta gây nên các cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tiêu cực đó thì chúng ta lại đi lên thị trường tập trung nghe những cái thông tin tiêu cực để củng cố cái sự tiêu cực như vậy chẳng hạn chúng ta đang thấy rằng là khi mà thị trường đang bị thua lỗ thì bắt đầu chúng ta gì ạ thường là chúng ta đi lên diễn đàn để chúng ta đi tìm một cái điều gì đó để giải thích cho cái vấn đề để giải thích cho cái gì ạ tìm những cái sự đồng cảm với những cái gì chúng ta đang có đúng không ạ tức là chúng ta thường là chúng ta hay đơn giản như các bạn thấy là covid đang diễn ra thì chúng ta thường là chúng ta gì ạ thay vì chúng ta đi tìm những cái công việc như là từ thiện đúng không từ thiện hay nhìn các chú bộ đội giúp đỡ dân hoặc là tìm những cái việc ý nghĩa thì chúng ta lại tiếp tục đi nghe đi tìm những cái công việc là chết bao nhiêu người và tìm những cái gì đó nó cảm giác như đau khổ bởi vì cái tâm trí chúng ta đang ở trạng thái đau khổ nên chúng ta có xu hướng đi tìm những cái đau khổ để đồng cảm với điều đó nên anh chị em có thể đồng cảm với các bạn là khi chúng ta một số chúng ta đang chia sẻ những cái gì ạ à, cái kiến thức này thì một số các bạn thấy là đang không đồng cảm nên chúng ta thấy là cái việc mà sẽ là chim lợn hay là có những cái điều gì đó chúng ta có thể phản ánh ngay ở trên này đó là điều rất bình thường đây là tâm lý các bạn ạ thế thì ở đây chúng ta gì ạ thế vậy tập trung là gì ạ tập trung là tại một thời điểm đúng không định, định nghĩa của tập trung là tại một thời điểm chúng ta suy nghĩ hay hành động về một việc gì đó tại một thời điểm chúng ta suy nghĩ chúng ta gì ạ hành động chúng ta mua hay bán hay là lo lắng về một cổ phiếu đang tăng hay giảm chẳng hạn như tại thời điểm này có rất nhiều các bạn đang lo lắng là không biết là tuần sau thị trường có lên được không bởi vì chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu vậy khi chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta luôn luôn tập trung vào tì tìm ai đó nói rằng cổ phiếu chúng ta tăng để chúng ta đồng cảm với chúng ta để chúng ta vui còn ai đó mà nói cổ phiếu chúng ta giảm hoặc là nó không đi đùng cùng hướng chúng ta thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ gì ạ phản ứng ngay tức khắc bởi vì nó không đồng cảm với chúng ta đấy gọi là tâm lý thế thì ở đây chúng ta là đấy là cái sự tập trung vậy tập trung nó gì ạ ba cái nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến tập trung của mỗi chúng ta tức là ba cái điều ba cái nguyên nhân một là gì ạ tâm lý tiêu cực khi mà chúng ta bị tiêu cực thì chúng ta sẽ tập trung vào tiêu cực và anh chị em là nếu bình thường chúng ta thấy là chúng ta bị tiêu cực thì thường là chúng ta hay đi tìm những cái gì ạ đi tìm những cái comment đi tìm những cái gì ạ thông tin tiêu cực để chúng ta mong muốn đồng cảm với điều đó và khi chúng ta đi tìm những cái thông tin như vậy thì về cơ bản chúng ta lại tiêu cực nhiều hơn ạ à. và cái này nó lại tiếp tục tiếp tục là gì ạ nó gieo sâu vào trong tâm thức chúng ta gọi là trong tiềm thức chúng ta dẫn đến chúng ta tiêu cực nhiều hơn đấy là cái điều đó những cái quan trọng quan trọng này đây là cái phần anh chị em có thể lưu ý này thường thì không phải chúng ta có nhiều trải nghiệm đầu tư chứng khoán hơn là chúng ta thành công cái nhiều trải nghiệm đó mà cái trải nghiệm đó lại là những cái trải nghiệm tiêu cực giống như khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta bị thua lỗ nhiều càng thua lỗ nhiều mỗi một lần chúng ta mua chúng lại thua lỗ thì những cái lần đó nó gì ạ à? nó không mất đi và nó lại tiếp tục hằn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta nên chính vì vậy chúng ta dần dần mất đi niềm tin vào chính chúng ta khi chúng ta mất đi niềm tin vào chính chúng ta thì cái khả năng đầu tư thành công của chúng ta dần dần sẽ không còn cơ hội nữa nên một số anh bạn sẽ thấy là không có kiến thức mà mong muốn lên diễn đàn nghe một ai đó phím hàng để có một cái cổ phiếu đầu tư thành công dù bạn có thể thành công một vài lần nhưng khi bạn thất bại những cái dấu ấn thất bại nó sẽ tiếp tục hằn sâu vào tâm trí chúng ta đấy là cái điều đầu tiên Dũng muốn kể cho anh chị em đó là sự thật trong đầu tư chứng khoán nên đầu tư lâu năm nhiều nhà đầu tư lâu năm có thể có 5 năm kinh nghiệm có 10 năm kinh nghiệm nhưng họ thường xuyên bị thua lỗ hết năm này qua năm khác nhưng có một ai đó đầu tư F0 họ được gì ạ à? được kỷ luật họ được gì ạ à? thực hành ngay từ đầu thì thường là họ có thể thành công ngay thay vì nghĩ rằng là họ có cần phải năm hoặc 6 năm kinh nghiệm đấy là cái điều anh chị em có thể tự gì à, tự xem vào chính bản thân mình đấy là cái đó là một cái gì ạ à, cái điều mà chúng ta tập trung điều tập trung thứ hai đó là những điều mà chúng ta tập trung vào những cái yếu tố tích cực chẳng hạn như là chúng ta gì ạ à, một cái sự kiện xảy ra một sự kiện xảy ra chúng ta phản ứng phản ứng cái điều đó mang ý nghĩa tích cực hay phản ứng với điều đó mang tính chất tiêu cực khi mà chúng ta phản ứng với điều đó mang tính chất tích cực anh chị em nhỉ phản ứng cái điều đó mang tích cực thì chúng ta học được những bài học tuyệt vời khi mà chúng ta phản ứng với cái điều đó tiêu cực thì chúng ta chẳng học được bài học gì cả và bị người khác bị người khác chi phối tâm thức chúng ta bởi vì do chúng ta lựa chọn cái cảm xúc tiêu cực tiêu cực nên ở đây cái bước mà chúng ta có thể tập trung chúng ta có thể lựa chọn về gì ạ à, những bài học thay vì chúng ta lựa chọn những cái cảm xúc tiêu cực nên ở đây bài học thứ hai chúng ta tập trung vào cái điều gì tập trung vào bài học tập trung vào trải nghiệm chúng ta luôn luôn có những bài học tuyệt vời còn nếu chúng ta lại không tập trung vào nó chúng ta đã tập trung ý khác dẫn đến chúng ta bị tiêu cực những cái điều này mới là cái mà tạo ra cái sự tiêu cực với phần lớn chúng ta đó là sự khác biệt khác biệt chẳng hạn như này nếu mà Dũng đang mà thị trường đi đi lên thì một số anh chị em ở chuyện đi xuống đấy là khác biệt giữa địa quan điểm khác nhau khi mà hai chúng ta đều có quan điểm khác nhau nó tạo ra tiêu cực cái điều mà chúng ta muốn nó nhỏ hơn điều chúng nó có chúng ta gọi là tiêu cực điều chúng ta muốn mà nó lại có một cái điều khác biệt nên chúng ta tiêu cực nên ở đây chúng ta là khi mà chúng ta tập trung ở đâu mọi thứ nó sẽ dẫn đến chúng ta ở đó nên chúng ta chỉ cần theo dõi cái tâm thức của chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chúng ta đang ở đâu nếu cái tâm thức mỗi ngày trong buổi sáng trong buổi trưa trong buổi tối và chúng ta đang ở trạng thái tiêu cực thì chứng tỏ chúng ta đang đầu tư thua lỗ hoặc là chúng ta đang ở trạng thái là không bình an mà không bình an thì gọi là tâm gì ạ à? tâm động và tâm động lại đi đầu tư chứng khoán thì làm gì mà có thể có thể thành công được nên chỉ cần comment thôi ạ à, để chúng ta có thể biết tâm động hay là tâm gì ạ à? bình an thế thì khi mà đầu tư chứng khoán thì làm nào để chúng ta có một cái gì ạ à? một cái hệ thống đầu tư mà nó đáp ứng được nhiều cái tiêu chí thế thì đầu tiên chúng ta sẽ có nhiều các hệ thống đầu tư khác nhau nên nếu mà chúng ta thấy là mỗi một hệ thống thì cái sự khác biệt nhau khá là nhiều nên nếu chúng ta học hệ thống đầu tư tăng trưởng mà đi phân tích đầu tư giá trị nên nó lại tạo ra sự khác biệt nên ở trong cái chương trình này Duy chỉ mong muốn rằng là nếu mỗi một ngày anh chị em phát triển bản thân mình này hơn một một phần trăm so với ngày hôm qua thôi ạ à phát triển hơn một phần trăm so với ngày hôm qua thôi ạ kiến thức đó sau một năm chúng ta đã có gì ạ có khả năng là hơn 37 lần so với hiện tại còn mỗi mỗi một ngày chúng ta lại tiêu cực hơn ngày hôm qua một phần trăm thì dần dần toàn bộ cuộc sống của chúng ta chúng ta không đầu tư chứng khoán thì thôi nhưng khi chúng ta đầu tư chứng khoán cuộc sống chúng ta lại dần dần bế tắc mối quan hệ chúng ta với chồng với vợ với con với những người đồng nghiệp xung quanh nó lại tiếp tục bế tắc nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta một là chúng ta tiến lên phía trước hai là chúng ta đi xuống nên nếu chúng ta không trau dồi phát triển bản thân để chúng ta có kỷ luật hơn chúng ta quản trị cảm xúc tốt hơn chúng ta có một hệ thống đầu tư theo cái hệ thống mà chúng ta đo lường được thì Dũng tin chắc là anh chị em sẽ có thể thành công trong đầu tư còn ngược lại chúng ta đi nghe một ai đó và chúng ta chẳng biết là hệ thống đó nó có gì ạ à? nó có quy luật gì nó có gì ạ à? nguyên lý hoạt động ra sao nó có giúp chúng ta quản trị cảm xúc hay không nó giúp chúng ta đưa ra được quyết định đúng thời điểm hay không nó giúp chúng ta quản trị vốn hay không và đặc biệt là nó làm cho chúng ta bình an hay không thì đấy là những hệ thống nếu nó đáp ứng được điều đó thì chúng ta thành công còn nếu mà hệ thống nào mà nó giúp nó cảm chúng ta cảm giác là chúng ta bất an chúng ta cảm giác chúng ta bị phụ thuộc quá nhiều người khác thì hãy xem lại chính bản thân mình tại sao nó như vậy trước khi Dũng kết thúc một cái chia sẻ ngắn ngày hôm nay Dũng chỉ muốn nói anh chị em này đó là gì ạ chẳng có hệ thống phương pháp đầu tư nào mà có thể phím chúng ta có thể mua được cổ phiếu thành công cả không có hệ thống nào trên thế giới cũng ở Việt Nam cả mà nếu chúng ta chỉ gì ạ bỏ số tiền ra để nhờ một ai đó để mua để phím hàng thì cũng không biết rằng là cuộc sống số tiền chúng ta sẽ đi về đâu ở ờ, trong cái buổi chia sẻ hôm nay Dũng chỉ dành đôi chút để chia sẻ phát triển bản thân nên chính vì vậy hệ thống đầu tư ngày mai Dũng sẽ chia sẻ sâu hơn về hệ thống đầu tư cũng như là những cái gì đang chia sẻ đang uh, diễn ra trong thị trường hôm nay nên Dũng muốn hẹn anh chị em vào tối ngày mai để chúng ta cùng đồng hành với nhau Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tiếp theo và trước khi Dũng kết thúc cái buổi hôm nay Dũng muốn tổng kết lại thật nhanh anh chị em có thể thấy được những cái buổi học như hôm nay đầu tiên là chúng ta có năng lượng à, ai có năng lượng cao thì người đó chiến thắng chiến thắng trong gì ạ chiến thắng trong tất cả mọi chơi trò chơi bán hàng trò chơi đầu tư chứng khoán trò chơi giao tiếp và ai có năng lượng thấp thì chúng ta luôn luôn là những người bị thua vậy năng lượng nó đến từ đâu ạ năng lượng nó không đến từ cơm nó không đến từ gì ạ à? đến từ ngủ mà năng lượng nó đến từ cảm xúc vậy cảm xúc ba cái yếu tố tạo ra cảm xúc của chúng ta một là chúng chúng ta chuyển động chuyển động một là chúng ta chơi thể thao chúng ta chạy hoặc là chúng ta chuyển động nhanh chúng ta gì ạ à? tạo ra những cái gì ạ à? ngôn ngữ cơ thể ở trạng thái mở rộng chúng ta gọi là tạo ra năng lượng tích cực thứ hai là chúng ta tập trung là chúng ta cái câu hỏi trong tâm trí chúng ta giả sử những câu hỏi anh trẻ điều gì khiến anh chị em thấy vui vẻ hạnh phúc thời điểm này thì anh chị em sẽ tập trung vào cái tâm trí chúng ta tập trung vào vui vẻ hạnh phúc nhưng giờ nếu chúng hỏi ngược lại à điều gì khiến anh chị em thấy rằng là mệt mỏi à, bi đát ở lúc này thì chúng ta lại tập trung vào cái điều tiêu cực nên chính cái câu hỏi trong tâm thức của chúng ta sẽ quyết định xem là cái cảm xúc của chúng ta như nào nhưng ở đây hôm nay Dũng đang phân tích cho chúng ta là cái điều mà chúng ta gì ạ quan trọng là cái điều chúng ta tập trung tập trung là gì ạ tập trung là nghĩ hành động tại một thời điểm vậy tại thời điểm này chúng ta đang nghĩ gì nghĩ về tích cực nghĩ về tiêu cực hay là cái ý kiến khác với chúng ta ý kiến khác nó tạo tiêu cực những cái suy nghĩ tiêu cực nó tạo tiêu cực nên chúng ta chỉ tập trung vào gì ạ hay chúng ta phản ứng như thế nào trong những cái gì ạ cái tình huống chúng ta đưa ra vậy cùng là một cái thị trường như này nhưng có nhiều người lại thấy được là tích cực cũng là cùng thị trường như này nhưng có người lại tiêu cực nên chúng ta phản ứng như thế nào thì chúng ta nhận được bài học đó nên khi mà chúng ta gì ạ để chúng ta thành công thì hãy xem chúng ta phản ứng như thế nào nhưng để thành công thì phản ứng đó là tích cực học được những bài học trong những lần thất bại thay vì để những bài học đó nó bị lãng quên và chúng ta học mãi học mãi không tiến bộ được nên nếu anh chị em nào chỉ cần gì à chúng ta mãi mãi đủ lỗi phàn nàn biện hộ và thiếu chính trực trong đầu tư thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả như chúng ta đang có một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi tối năng lượng thật nhiều niềm vui xin cảm ơn rất nhiều